Chào các bạn Nói đến Cao Phong thì chúng ta phải nghĩ ngay đến thương hiệu là Cam Cao Phong nổi tiếng Và Cam Cao Phong đã giúp cho bà con xóa đói giảm nghèo làm giàu Và Cam Cao Phong thì cái hương vị rất đặc biệt, rất là ngon Nhưng mấy năm gần đây thì gần như là bà con bị mất mùa và nhiều vườn Phải chặt bỏ phải đào gốc, chặt bỏ và dẫn đến là bà con có thể là Tôi nói <laughs> quá một chút này có thể dẫn đến là xóa sổ, phá sản về cam. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến mà cam lại bị tình trạng như vậy? Thì ngày hôm nay công ty Tân Phát của chúng tôi có đến đây làm một cái phóng sự về cam à, cao phong dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang tại thời điểm này. Và ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày 16 tháng 4 năm 2021 và trên vườn cam của nhà ông Phạm viết năm Phạm viết năm ở Ba Đình Hà Nội các bạn ạ và bên đây đầu tư ở trên ờ, cao phong này ờ, ông đã đầu tư cái vườn cam à, xinh đẹp này và người phụ trách ừ, về kỹ thuật vườn cam thì mời các bạn chúng ta à, gặp gỡ với bạn à, Bùi Duy Phong để chúng ta chia sẻ cùng nhau chia sẻ về kinh nghiệm à, vâng thưa ông Bùi Duy Phong thì trước đây mà chưa dùng phân Sinic Tân Phát Bắc Giang thì cái vườn cam này nó nó ở cái cái cái, cái tình trạng như nào à, cũng uh, trước tiên cũng cảm ơn uh, Ờ, công ty Tân Phát Bắc Giang ờ, đã đồng hành với ờ, nhà vườn anh em chúng tôi là hai ba năm nay rồi. Thì hôm nay là giám đốc và ban giám đốc của công ty đến trực tiếp tại vườn. Thì đối với cam cao phong ấy, thì mọi người cũng xem mà bà con cũng đã thấy trên các cái kênh thông tin đại chúng thời sự cũng đã nói rất nhiều về cam cao phong trong cái tình trạng hiện nay. Cái thứ nhất là cái bộ rễ là hư hỏng Ờ, vàng lá thu dễ rất là nhiều và một số cái tình trạng nhà vườn cũng phải chặt bớt đi chặt bỏ đi và cái uh, nữa là cái giá thành của hiện tại là uh, là, là là cũng không được cao lắm so với những năm trước thì, thì ở đây thì ta thấy rằng là cái cái tình cảnh của cái cam ấy là nó có những cái diễn biến rất là phức tạp thứ nhất là về vấn đề thời tiết quá trình chăm sóc và và, và canh tác nữa đây yếu tố chủ quan khách quan đều có cả đây cũng là một cái minh chứng cụ thể tại vườn à, đây là vườn anh phạm viết à, sáu à, phạm viết năm anh ấy là ở dưới à, mỹ đình hà nội lên đây đầu tư mua đất tại cao phong và trồng cái cây cam này tôi thì cũng giới thiệu với bà con là góc độ quản lý và trực tiếp về không kỹ thuật cho anh ấy thì cũng giới thiệu với bà con với các anh chị ở công ty nữa đây là cây cam mà trước đây á, là cây này nó có tình trạng là còi cọc ốm yếu không được khỏe mạnh như bây giờ đâu nhưng sau 2 năm mà sử dụng à, cái phân bón Tân Phát Bắc Giang đây cũng giới thiệu với bà con luôn là cái cái túi phân 5 kg này á là ừ, chuyên để bón à, lót và bón thúc à, ở dưới gốc và cái gói 300 ừ, g đây là chuyên để để, để phun trên lá trên cành trên thân và cái sau khi lọc kỹ đi á thì cái gói phân này là nó còn lại cái bã anh chị ạ vâng. thì là cái bã này là Trời nhà vườn chúng tôi là không bỏ đi đâu vâng. mà lại ừ, bón trực tiếp ở dưới gốc luôn tận dụng để tận dụng luôn. và tưới luôn vâng. đấy là một trong những cái hay của cái, cái ờ, phân bón này vâng. thì ờ, cũng giới thiệu anh chị là sau khi mà cái sử dụng cái phân bón là tân phát bắc giang trước đây á cái hệ rễ này nó cũng chưa có nhiều như vậy đâu vâng. đây anh chị xem đây đây là một cái minh chứng rất là cụ thể cái hệ rễ là rất là khỏe và đất là rất là tơi xốp đấy ạ đấy, tơi xốp lắm à. với cái hệ rễ đấy á là mọi người cũng cũng xem ra đấy là rõ là là cái hệ rễ nó nổi trắng lên đây Được. Vâng. đấy xuất phát từ cái rễ cái đây sâu thêm đây. Một chút nữa. đây cái rễ cái đây và vâng. cái rễ tơ rễ uh, ờ, lông hút nó nổi trắng lên đây vâng. đây là một cái minh chứng rất là rõ nét ăn ra ngoài tận ngoài này đấy, ăn ra đến tận ngoài đất xuống một tí để cho đây, tận ngoài gì ở đây đây rễ của rễ cam đây ờ, để mọi người phân biệt rõ <laughs> là rễ cam với rễ cỏ nó khác nhau hoàn toàn đó nhưng không đến lúc lại bảo từ dễ cỏ nó ấy đấy. đây đây là dễ cỏ này đây là dễ cam này đây khác nhau này Gần. đấy cái lông hút của của dễ cam nó cái, cái, cái <clears throat> đấy mà cái hệ dễ của đây cũng so sánh luôn nó khác nhau hoàn toàn đấy. và và nó à, xuất phát từ trong gốc dễ ra. này này chậm, chậm một chút, chậm. rất là nhiều anh chị ạ nhiều vô kể luôn đấy đấy càng bới càng trắng lên này đấy, đấy. dễ đấy. dễ đây đấy là gọi là dễ tôm nhà vườn chúng tôi gọi là dễ tôm mà cái rễ này nó mới hút dưỡng chất dinh đấy, dưỡng trong đó có dinh dưỡng là lấy, silic rồi lấy thức ăn là từ rễ đấy ạ vâng thế là từ cái ờ, phân đa trung vi lượng là nó lấy hết Khi từ bón xuống này. là ăn được là từ do rễ đấy đấy mà anh chỉ xem đất là rất là giữ được độ ẩm mà đất nó mùn đất mùn đất và giữ được độ ẩm là tốt vâng. rất là tốt bạn bạn mới thêm một tí để cho vâng. không chỉ chỗ đấy mà chỗ khác nữa. ôi chỗ khác nữa đây, đây mà à. trong này cũng nhiều mà đấy vâng, chỗ đây. nào nhiều đây đây đây búi từng đây. búi đây, đây. <laughs> anh xem xem cái búi rễ này nó nhiều đây. đến vô kể luôn đây bới từ từ từ từ gốc đấy. ra đấy vâng. từ gốc ra vâng. đấy ở chỗ nào cũng có mà vâng. đây ạ đây, đây. ạ đây. Đấy. trắng luôn này vâng. đây cái cái rễ cái, cái, cái, cái gốc cây ra hả từ gốc đây anh chị xem này đây là cái gốc của rễ nó cái. mọc từ dễ cái ra đây này rễ dễ nhánh này rễ thư vâng. cấp đấy vâng. Đấy cho nên chị xem là cái biểu hiện của cái tuổi cây à, sức khỏe của cây là nó nó có những cái sọc trắng này đây, đây khỏe đấy là sạch khỏe cây sạch cây vâng. khỏe không có nấm bệnh không có nấm bệnh đâu à. là đây là cái biểu hiện của cây và cũng à, báo cáo với bà con đây là cây cam của năm thứ ba mà đã có à, cây à, có như thế này là à, thật sự là ông chủ của tôi ấy rất là thích nó và là <laughs> làm là yêu rồi đó vâng. thì là trước đây là anh ấy cũng nghĩ rằng là cái ờ, đã là ông chủ thì ai cũng phân vân vậy thôi chị ạ vâng. thì anh ấy chưa tin về cái cái nhóm phân này lắm đâu vâng. đấy thì ờ, tôi có tư vấn cho anh ấy và cũng giới thiệu thông qua chương trình của công ty và tôi làm mẫu có 3 cây thôi vâng. anh ấy bảo là nếu mà sai thì chúng tôi chịu trách nhiệm mà đúng thì tôi chấp hành thế là anh ấy đến giờ phút này là không phải suy nghĩ nữa và tin tưởng sử dụng phân bón của công ty mình là hai ba năm nay rồi đại trà trên vâng. cả cái đồi này chưa cả hết cả vạt đồi này này dùng vâng. đại trà hết rồi vâng. trước đây tôi chỉ làm có ba cây để mẫu mà vâng. mà thực hiện ờ, làm giúp anh ấy thôi thì còn ờ, ờ, tôi là phải cứ, cứ chắc ăn vâng. Đấy, để làm sao nó nó phải có đạt được cái hệ dễ khỏe này vâng. bộ lá khỏe này và có đây bà con xem là quả đang đang đang đậu đấy quả đấy. nhiều quả đang đậu đây đây mới gọi là năm bói thôi mà nó đậu như này là cũng được vâng. rồi đây quả đây các bạn này nó nấp trong lá dạ. nhưng mà nó nấp trong lá và trong cành hết này dạ. đây quả đây này như cái lá của nó rất dày lá dày và màu xanh à và cũng thể à, báo cáo với anh chị là để đối chứng đó anh chị có thể à, view sang cái à, vườn bên cạnh là họ không à, có sử dụng cái nhóm phân Tân ờ, Phát Bắc Giang nên là họ chưa biết thôi nếu là sau sau này là người ta biết rồi bạn sẽ sử dụng thôi cái đấy là quyền quyết định của các hộ khác Đấy còn uh... cây bên đấy nó rất cằn là để đối chứng với cái vườn cam này. Vâng. Thì chúng ta đây mình nhìn sang bên kia. Nhìn sang bên đồi bên kia. Mà trước đây báo cáo anh chị là cái vườn bên mình thì cũng tương tự na ná như vậy thôi. Cũng như vậy thôi. Cũng như vậy thôi nhưng mà vâng. sau khi sử dụng tổng hợp cái hệ ờ, phân bón trong đó có nhóm phân ờ, của công ty mình ấy là phân silic ấy là nó khôi phục lại bộ rễ và Ôi làm cho lá cây, nó dày lên. Cây đẹp như này đúng không? Vâng ạ. Cây nào đẹp nhỉ? Cây nào cũng đẹp mà. Và bạn có thể nói cái quy trình uh, chăm sóc vườn cam này có khó nhọc không? Và bạn đã ứng dụng cái phân Sinic này như nào? Cũng báo cáo chị là cái ờ, sau khi mà À, biết được cái phân uh, của công ty Tân Phát Bắc Giang là anh em tôi là sử dụng uh, bón theo đúng quy trình là cứ sau thu hoạch là bón một lần Đấy, và đến thời điểm này là bón kế tiếp đây là gọi là bón thúc Đấy, lúc bón lót thì cũng đã có ở dưới này rồi bón lót thì bạn bón bao nhiêu một gốc với cây cam 3 năm tuổi thì bạn bón bao nhiêu Ừ, cũng báo cáo với chị là chúng tôi là bón từ à, à, không phải kg à, không phải là 5 ừ, kg tức là 5 lạng đấy 5 <clears throat> lạng, trên một cây trên một cây đấy thế là bón ra là, là, là chia ra nhiều giai đoạn vâng. Đấy. tức là giai đoạn à, giai đoạn bón, lót này là 5 lạng. bón thúc này xong đến bón thúc thì mình là bón bao nhiêu lạng nữa đến lúc bón thúc cũng vậy thôi chị vâng, vâng thế là mình cứ rắc này thôi đối với cây cam là báo cáo với chị là giai đoạn này là chúng ta không nên rạch xung quanh đâu vâng. cái xung quanh nó tổn thương cái hệ rễ đây ừ. là chúng ta cứ, cứ rắc lên trên này xong rồi rắc lên trên xuống tưới ẩm ngấm xuống là được vâng ạ thì sau khi tưới ẩm là nó tự ngấm rồi cũng không phải làm rạch rễ về rạch rễ dài giai đoạn này nó hư hại đến bộ rễ thế là khi mà rắc vào như này thì bà con là cứ tưới sau đó mình xịt nước giữ ẩm đúng không vâng. và tự nó tan dần nó ngấm dần vào em thấy là cái cái cái cái phân này nó mới hay là nó gần như kiểu nhả chậm ấy, nó ăn từ từ rồi rồi và nó nó xanh từ từ chứ không có bốc mạnh như cái dòng phân khác nhưng có một ưu việt là nó bền bền, bền đất bền cây à. đấy là có thể là rắc rắc xem, xem vợ sang cái cây, cây khác tiếp trước đây mà chưa rắc chưa dùng phân xin thì cái chất đất của bạn thế nào ừ cũng ờ, phải nói là khi mà dùng cái phân nhóm phân ờ, trung lượng dư lượng của công ty mình là là nó nó ổn định về đất rồi nó rất ổn định và nó tơi xốp và dễ nó khỏe dễ nó khỏe như là à. chúng vâng. ta vừa nhìn đây rồi nếu mà dùng à, à, quá nhiều cái cái phân hóa học vậy là nó làm chai đất nhưng cái nhóm phân của công ty mình nó không chai đất thế là ông chủ của tôi là rất thích cái, cái món này vâng. phân này Đấy, thì anh chị cũng qua nhìn qua tổng thể là vâng, tiếp tục mình... các cái vườn cây à, là nó đều như vậy thôi. Vâng. Đấy, cái tỷ lệ hỏng là vẫn không có. Vâng. Ở đây ờ, trên cái đồi này thì ờ, có cái cây nào nó bị vàng lá không chị ơi chị cái cam đấy gần như là không có vàng lá gần xanh đâu mà nó cũng nhiều đều như vậy thôi cũng à, xin được nói thêm với báo cáo anh chị bà con là Ờ, khi sử dụng cái phân này á là cái tỷ lệ sâu bệnh hại nó rất là ít nó có cái đề kháng rất là cao cũng ví như con người thôi người khỏe thì bệnh tật nó ít cây yếu thì nó cũng thêm bệnh tật à, như vậy là một trong những minh chứng rất cụ thể đây là anh chị xem là không có vẽ bùa đâu Đấy, vâng. những cái nhà vườn khác nó nhiều vẽ sẽ. bùa lắm sạch sẽ lắm lá sạch sẽ mà lá dày đây cái vết này cũng là cái về, về, vừa vừa rồi phun ờ, phân phun phân này vâng. Vâng. thế cái phân này thì anh Đấy. Vâng. sử dụng như thế nào Kìa, cũng báo cáo với anh chị là với bà con là cái phân này từ giai đoạn đầu đến giai đoạn sau giai đoạn là thì... phun vào tốt nhất là cái lúc mà sau cái lộc non á lọc non có lọc chuyển sang gần như bánh đẻ là phun là nó hấp thụ tốt nhất à, nó giữ giữ lọc đó vâng nó giữ lọc luôn là khi phun vào á là bà con cũng ờ, như tôi á là theo hướng dẫn của cái trên bao bì cũng ghi rất rõ rồi thế nhưng mà ờ, là cái gói phân này là chúng ta là pha với lại tỷ lệ là một gói 300 g này là 60 lít nước và dao động có thể là từ 60 đến 80 lít nước với là khoảng cỡ 15 20 cây gì đó. Ừ. Đấy. Thì là ờ, bà con là ờ, khi phun vào cái cái phân này vào lá vào cành vào thân vào gốc ấy thì tôi thấy rằng là cây nó nở nang lắm. Ừ. Đấy. Phát triển cành tán. Và tăng thêm cái độ diệp lục màu xanh của lá lên này. Bạn kéo cái, những cái lá xuống, cúc lá xuống đây. Đây các bạn này. Tức là không chỉ là mặt trong của lá đẹp mà mặt ngoài của lá đây mặt sau đây cũng đẹp như thế này mà đặc biệt là rất là sạch bệnh đấy. Đây, lá này cái tỷ lệ nhện đỏ về vẽ bùa là đấy. gần như không có đâu đấy nó đề ừ. kháng cao lắm vâng nó làm cho cái lá dày xanh to và cứng cũng như là bóng cái lá ừ. bóng đấy, rất là đẹp đấy và quy trình phun cái này thì bạn sẽ dùng thế nào? Bạn phun mấy lần? À, để bạn à, à, mà báo cáo chị với bà con là chúng ta có thể là phun ờ, đấy cứ ờ, chu kỳ của cam á ờ, đối với cây có múi là nó dao động từ 4 đến 5 lứa lọc trên một năm. Vâng. Thì cứ căn vào những lứa lọc người ta phun thôi. Thế còn uh, lúc phun quả thì lại khác anh ạ. Vâng. Là dưỡng quả này trước khi mà nó nó to lên á vào gọi là vào đường vào ấy thì chúng ta lại phun tiếp một lần nữa để cho chất lượng quả nó cao lên thế là một năm là phải phun vào tầm độ 5 lần có 5 lần ít, à? dạ. năm, ít dạ. nhất là 5 lần, là 5 lần. còn nhiều nhất thì các thế bạn ta, phun chúng ta phun vào ấy là cây của mình lại không không có độc hại Vâng. Đấy, cho nên là vừa ờ, phun vào và thu hoạch thì cũng phải trả sao cả vâng. không ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Vâng. Còn mời bạn ờ, có thể bón tiếp tục ờ, cây này đi. Vâng. Ở đây thì các tất cả các cây cam đều tốt đồng đều như nhau và sai quả đồng đều như nhau đấy chứ không có những hiện tượng như là cây thì tốt cây thì còi cọc hoặc là những cây bị vàng lá thì không có đấy. và không cái này cái thân cây của nó cũng rất là khỏe bởi vì ở đây thì chúng tôi chỉ đạo nhà vườn là mỗi một cái gốc cam mà 3 năm tuổi năm nay bước sang năm thứ tư đấy thì 4 năm tuổi như thế này thì ờ, cái ở kỳ bón thuốc này thì chúng ta bón là một cân trên một gốc tức là một cái túi 5 cân này thì các bạn ờ, sẽ áp dụng cho là 5 cây cam ờ, ở lứa tuổi là 4 năm tuổi và trong giai đoạn mà đang đang đang quả còn non và đến những giai đoạn sau khoảng độ tháng 5 tháng 6 thì lại bón tiếp thêm một kỳ nữa cái ưu việt nữa anh chị ạ là khi uh, sử dụng cái phân uh, ờ, silic tân phát bắc giang là nó giảm được rất nhiều cái công và cũng giảm được cái tỷ lệ phân uh, hóa, học khác đó là pk về các thứ đấy nó giảm được rất là nhiều so với các phân uh, cũ mà mình đang dùng khi dùng cái thêm cái phân này thì mình giảm được bao nhiêu phần trăm nó phải đến bốn năm mươi phần trăm đấy bốn năm mươi phần trăm cái phân kia trong cho thêm ít cái phân này vào hả vâng vâng à. Ở giai đoạn ờ, bón nốt cho cây thì bạn đã ứng dụng như thế nào? Bạn đã bón Simic ờ, tức là cùng với NPK như nào? À, cái giai đoạn bón lót thì đối với cái nhóm phân à, với cây trồng ấy thì nhà vườn sau cái thời gian kinh nghiệm mà đúc kết qua những năm tháng là thấy rằng là ở cây nào cũng thế thôi nó cũng rất là cần cái yếu tố dinh dưỡng trong đó có đa lượng trung vi lượng và phân chuồng hai mục phân vi sinh chúng ta nên tổng hợp những cái cái, cái nhóm phân như vậy để đảm bảo cái chất lượng của cây trái sau này và một cái điều quan tâm nhất là nhà vườn chúng tôi là muốn cái cây nó phải bền vâng. đất nó phải ờ, ổn định về chế độ dinh dưỡng cây nó xanh nó khỏe nhưng nó phải bền đúng không vâng chứ nó không chứ còn một chu kỳ cây thì anh chị biết là nó cây khỏe nó có thể là 15 20 năm nhưng cây yếu thì cũng có thể 5 7 năm là cũng phải chặt bỏ nên là ông chủ là là quyết định đầu tư theo ờ, thiên hướng theo cái kiểu uh, hữu cơ mà anh chị cũng thấy đấy đây là những cái cái sản phẩm hữu cơ rất là rõ đây đấy trong đó có sử dụng uh, phân chuồng hoai mục rồi là phân nở nhập khẩu từ bên uh, Italia những cái viên phân nở nó vẫn còn ở đâu đâu đó đây vâng thưa ông Thành khi đến thăm vườn cam này thì ông nhận xét như nào tôi thấy này cả một vườn cam chả thấy cây nào có bệnh cả vâng. à, tôi thì tôi cũng dùng phân silic được hai năm rồi tôi thấy là cái phân silic này nó cũng có rất nhiều cái nổi trội nó vừa giảm thiểu các phân khác này nó vừa sạch bệnh này mà lá của nó dày mà quan trọng hơn cả là cái quả này tôi thấy, thấy thích nhất là cái quả này nó ít bị rụng vâng. tức là nó dai cuống vâng. thế nhà tôi cũng có cam cũng có táo mà vâng. thế nên là tôi cũng nghe thấy mọi người quảng cáo là phân sinh x tôi mới dùng thử được vâng. hai năm nhưng mà tôi thấy nó cũng có những cái hiệu quả nhất định của nó vâng. như thế mà nói thật mà nói là cái vườn cây mà khi vào mà cây nó sạch bệnh là khoái lắm nhà vườn chúng tôi chỉ thích mỗi điều là làm nào cho năng suất của cây nó tốt lên cộng với lại cây nó sạch bệnh mà cái chất lượng quả nó thì ăn rất là ngon vâng táo nhà tôi với nhà anh phong này ăn rất ngon Vâng. Cam nhà tôi cũng thế thôi. Kể cả ổi, nhà tôi có cả ổi, cam, táo, nhìn chung là không đủ để bán ở thị trường Nó như vậy. Không đủ nên là ăn ngon lắm. Vâng. Nó như thế. Vâng. Nếu chúng ta chỉ nghe thôi. Khách hàng người ta đặt rất nhiều nhưng mà không đủ Không đủ sản phẩm để bán. Cái này là quyền lựa chọn của mỗi người thôi. Vâng. Còn mình thấy nào mình nói thế. Tôi vâng. thấy như vậy tôi nói như vậy. Vâng. Còn bây giờ cái quyền mua bán ở trên ờ, thị trường của mọi người, mọi người thích phân gì người ta dùng phân đấy. Tôi bây giờ tôi rất là thích phân xí lích. Vâng. Vườn chúng tôi lúc nào cũng phải có phân silic Không thể thiếu nó được Vâng Những phân khác thì mình có thể hạn chế được Nhưng riêng phân silic là tôi phải có Vâng tôi thấy nó có hiệu quả tôi làm thôi Vâng Nói đơn giản như vậy thôi À, sau này mà đến ờ, cái thời gian chăm sóc và thời gian ờ, các ờ, thời chu kỳ thanh tọa à, mà chăm sóc ấy thì anh có thể là báo cho công ty để công ty về để, để, để, để xem anh chăm sóc cây của nhà mình thế nào nhá cây trên cây cam cây bưởi cây táo đấy nhất trí thôi à, giúp tôi đặc biệt là giai đoạn mà chuẩn bị thu hoạch các anh báo công ty để công ty uh, rồi, xe sẽ đến để kiểm tra lại chất lượng của xe anh đúng không nhá. Tôi nói đơn giản như cái cái fan này thôi. Dạ. Cái chu trình quan trọng nhất là công chăm sóc của nó. có thể mình phải chăm sóc nó như thế nào, chăm sóc nó ra làm sao, cái thời điểm nào, cho ăn những cái loại phân gì. Dạ, dạ. Thế từ khi mà tôi dùng nhiều phân chuồng giảm bớt cái lượng phân uh, vô cơ đi à, đúng rồi đấy như các vùng khác từ lúc thế năm như vùng phân xịt cây này, thì công ty nhà mình này tôi bỏ gần như là bỏ hết cả cái cái cái, cái, cái uh, phân vô cơ ngoài thị trường đây, chị chủ yếu là tôi dùng toàn silic này với lại ờ, phân chuồng với lại một số cái phân vi sinh thôi thì nhà mình thì nó thật nói là vườn thì nó ngay giáp nhà thế mà bây giờ dùng cái thuốc hóa quá nhiều với dùng phân hóa học nhiều quá ờ, thì nó ảnh hưởng đến ờ, đất đai nó ảnh hưởng đến nguồn nước nó ảnh hưởng nhiều thứ mà hơn nữa là cái cây trồng của mình tự nhiên nó kém hẳn đi thế ừ. tôi muốn chuyển sang làm hữu cơ mà hữu cơ mà, thì chắc chắn là cái phân xí này không thể thiếu vâng. thì nó hơn nó, nó tốt mà nó rất là tốt vâng. theo cái cảm quan của tôi nhận là tốt dùng được nó vâng. thế thì mấy năm nay đa số toàn phải nhờ công ty gửi phân xuống cho thôi vâng năm nào cũng phải gửi nếu mà tự như là đây mời chị anh chị à, à, là cứ mỗi một cành này có khả năng đến được chục quả nhỉ mà nó rất đều nhau mà đây nó là cái dạng cam mới bói thôi cái, à, cái cành cây khỏe nó biểu hiện rất là rõ đây mà bây giờ các vị những cái vệt trắng này quả sọc đang bé thôi chưa thấy đâu cả nhưng cành à, tán rất là cân đối là cái vườn cam như thế nào với cái cây mới có 3 4 5 tuổi mà nó thoát tán này thì thấy là tán rất là rộng đấy ạ ừ, tán rất rộng như này các bạn này tán rất rộng ừ, cây to và rất nhiều to cành cây. tăm rất rất nhiều cành tăm nhiều cành tăm là nhiều nhiều cành nhiều, quả đúng không vâng vâng đúng rồi mà thân cây nó rất sạch sẽ nó không có rêu rêu lắm cây cam nó phải nhiều cành nhiều lá thì nó mới cho nhiều quả được à. vâng bây giờ nó ít cành ít lá là chắc chắn nó sẽ ít quả thôi và cành lá nó còn phụ thuộc ở cái bộ rễ bộ rễ nó có khỏe thì cành lá Đúng nó tốt được vâng chính xác Chính cái xác. này nó hỗ trợ lẫn nhau mà thành lá nó hỗ trợ cho bộ rễ dế quan trọng tương hỗ lẫn nhau giữa, nó trên và dưới đấy nhưng mà cái phần xịt nó lại tốt cả cho bộ rễ tốt nó khoái ở chỗ đó khỏe lại bộ lá đúng rồi à. nó khoái ở chỗ là nó tốt cho bộ rễ từ thế nó mới làm cho dày lá xanh ra mà hơn nữa là cái cuống quả rất là dai không dụng nó ít dụng thế kỷ này mới gặp xếp lên đây cái này là cái mà mà ưu điểm của phân xịt mà tôi thấy nó là thích ở cái điều này vâng thế Còn cái giá cả thì nó thật các vị là sao cái phân Silic hiện tại giá nó không phải phải là cao vâng. Mà nó lại được cái là Khi mình bón phân Silic vào thì nó lại hỗ trợ bớt cái phần kia đi Như những năm trước tôi chưa có phân Silic thì mỗi một gốc này Ngày xưa tôi dùng uh, vô cơ thì mỗi một gốc này ít nhất lần phải mấy cân Đúng rồi rồi uh, ờ, NPK, NPK cũng phải mấy cân thế nhưng mà khi mà tôi bón silic vào rồi thì cái độ đó tôi giảm đi hẳn một nửa mà tôi thấy cây vẫn cứ tốt mà thậm chí là tốt hơn khi mà mình dùng cái à. phân kia thế nên là bây giờ tôi cái phân hóa học tôi ít dùng Còn silic ờ, mới lại ừ, thế là như vậy là cái hiệu quả của nó đưa lên ấy, ngoài cái việc là là nâng cao năng suất chất lượng cây trồng nó còn giảm được rất nhiều cái chi phí đúng rồi cho nên là nó sẽ đưa cái hiệu quả của mình trồng trọt lên rất cao đúng như thế nếu mà để tính hạch toán về kinh tế thì dùng phân Silic này ưu điểm nó hơn chắc chắn nó là hơn vì vâng. sao vì đầu tư nó sẽ ít hơn đúng rồi có thế <coughs> chất lượng của cây nó sẽ tốt hơn tốt hơn mà chất lượng cây nó tốt hơn, hơn thì chắc chắn là ờ, sản lượng của nó cao hơn và chất lượng quả nó cao hơn vâng đây nó tỷ lệ thuận với nhau mà đúng rồi mà lại sâu bệnh làm nữa đúng rồi như, như chúng tôi làm vườn giảm nhân công giảm chỉ ra như thế nó giảm nhiều thứ đại loại là vâng. nó tốt vâng. mình chỉ nói ngắn gọn nhau là nói đơn giản là nó tốt nói như thế vâng. tôi tôi thấy như thế vâng. mọi người dùng người ta phát biểu thế nào là cái quyền của người ta nhưng vâng. quyền của mình thấy như thế như thế nào mình nói thế thôi vâng để sai quá này đấy, nó sai mà và bây giờ mới có 3 năm tuổi nhỉ các bạn ơi nếu, nếu như 3 năm tuổi năm nay bước sang năm thứ tư nếu như chúng ta để ờ, nếu như chúng ta muốn được thu hoạch cam trước vụ để có những cái giá tốt cho nhà vườn thì bắt buộc các bạn phải bổ sung thêm cái nhóm trung vi lượng mà cái nhóm vân trung vi lượng này thì ít bà con để ý đến thường là chúng ta chỉ bón đa lượng bón rất nhiều đúng, đúng rồi trước đây tôi toàn Đấy. đa lượng xuống rất là nhiều bón có thể nói là bón nhiều. tống bón táng cho nó ăn à, thật lực bón rất nhiều xuống nhưng đến mùa thu hoạch thì cam lại rụng cái vườn này này nó cũng cùng là dùng cái phân silic với tôi hai ba năm nay nó mới được như này còn đây hai nhìn sang bên vườn bên này nó vườn không dùng không dùng silic cũng có thể nó không biết cũng có thể nó như nào đó nhưng mà nó không dùng silic thì chắc hoặc chắn nó dùng phân khác, khác thì nó thay thế đấy đấy à. nó khác nhau thì tôi tôi thấy phân silic nhìn thích thì tôi dùng rồi nó dùng tự nó hiệu quả rất đẹp đây đúng không đây là anh em dùng thôi ví dụ như đứng ở đây đây là cạnh nào phân bố quả nào như là đây là một đều đẹp vì nó ít bị rụng còn cái cam này nó cũng sinh lý nhiều khi dùng nhiều lắm chị ạ vâng. thế nhưng mà được cái phân silic nó làm cho dai cuống đi nó đỡ đủ được cây nào cái quả đấy các anh chị nhìn thấy nó rất là đều nhau phân bố rất đều rất đều phân đấy, một cái quả nó cây nào có quả đấy chứ không như là dùng phân thường là chỗ thì quả cả đống nhưng ngày xưa nhiều khi các chị bị nhìn dưới gốc gốc đầy vâng. thế nhưng bây giờ hiện tại là có cái phân này vào nó làm cho dai cuống này là ít dụng rồi vâng. đấy nhiều khi sợ sai quá như táo rồi sai quá phải vặt bớt thì vâng. nó khổ rồi sai lắm cũng khổ không xuống gì đâu dùng phân silic thì đúng thế trước đây không dùng phân silic thì nó ít quả thì dùng rồi nó xa quá phải vặt Ừ. khổ thế. Lúc đang lo là không ra được nhiều quả, lúc nhai nhiều quá là phải buộc là phải vặt đi. bây giờ cái, cái táo mà nó nhiều quả quá quả bé nó bán ra, nó buộc phải vặt. Nó khổ thế chứ. Vâng, đây, anh này cũng là một chủ vườn ở ngay cạnh đây. bạn đây thì là đây cháu ờ, uh... vườn cam của bạn ở đâu bạn đó dưới bên kia à thế à vâng. cam của bạn có được như này không chán lắm ạ à? đây là ở đây là là là vườn này là nổi ở đây rồi nổi tiếng à, à. thế à? nói chung ở như cao phong mà tìm được những vườn như này là hơi hiếm Đúng rồi. À. nói thẳng là như thế à, à? Vâng. giữ được cái màu này là vâng. màu lá này chính xác nhiều Đấy. Vâng. vườn màu lá nó không giữ được như vậy đâu. hôm qua cháu đi hết vòng khu đội tây phong là chặt gần hết rồi chặt gần hết rồi à? thế vâng. à? Vâng. thì bây giờ mình đang vàng rất là nhiều phải công ty phải xúc tiến với hội nông dân của tỉnh vâng. để cứu bà con để hỗ trợ bà con để cứu, bà con về cái kỹ thuật và đồng thời là cứu những cái vườn cam mà sắp sửa chặt bỏ đi đấy, để lấy lại cái thương hiệu cam ca phong cho bà con chứ không thì bây giờ như này thì cây cam gây dựng bà con quá gây dựng ra hàng có khi là cả chục năm trời đúng không đấy. bao nhiêu tiền nào mà tôi nói thật với anh chị chứ đầu tư cây cam này nó không đơn giản tiền của ít nhất phải 3 năm sau bắt đầu nó mới cho ra quả Vâng. Mà khi ra quả xong rồi mà một vài năm nó chắc đi thì tôi nói thật với anh chị là vâng. vâng. cái cây này chỉ có lỗ vốn thôi. Vâng. Mà lỗ cái gì lỗ cam thì nặng lắm. Đầu tư cái lượng tiền nó không đơn giản là bé, nó cũng rất là nhiều cho một gốc ờ, à. mà mà mà nó mà bị lỗ là hỏng ờ, là coi như là sản nghiệp luôn. Sản nghiệp ấy. Sản nghiệp đấy. Vâng. Không đùa được đâu. Thế vậy thì mình ờ, công ty của chúng tôi sẽ có kế hoạch để uh, triển khai với hội nông dân của tỉnh Hòa Bình. Đúng rồi, để... điều đó rất là hay. Vâng. Và đồng thời là của với cả hội nông dân của huyện Cao Phong. Vâng. Chúng à, một lần nữa cũng thật sự là cảm ơn công ty ờ, cũng đồng hành với nhà vườn em tôi một vài năm nay thì là đến thời điểm bây giờ là đấy thì các cái cây vườn ờ, nọ vườn kia đấy anh chị cũng đi tham quan trong cái địa bàn cao phong đấy thì uh, như anh vừa rồi nó nói là là cũng không, không nhiều vườn có cái màu xanh này đâu vâng thứ nhất là nó hỏng dễ rồi là vàng lá tôi dễ nó rất là nhiều cái căn nguyên bệnh tật vâng thế nhưng mà sau khi ờ, anh em tôi sử dụng cái nhóm phân ờ, nhóm silic ờ, tân bắc bắc giang ấy, là thấy rằng hiệu quả của nó là thực tế là vườn đấy thì chị cũng thấy rất là rõ rồi mà cũng mong ban lãnh đạo công ty là cùng đồng hành với <laughs> bà con nông dân không riêng gì năm kế tiếp và những năm tiếp theo lâu dài hơn nữa vâng và đấy như anh chị đấy là làm một cái điều đó thì phối kết hợp giữa công ty với ban lãnh đạo của, của hội nông dân của các cấp trong địa bàn của xã của huyện của tỉnh Thế thì hy vọng là sắp tới là sẽ vườn cam cao phong chúng tôi mà lại thương hiệu chúng tôi đúng đơn giản lắm vâng xanh wow. lại. tôi chỉ nghĩ điều này thôi giữ lại cái thương các vị là những người làm phân của chúng, chúng tôi là những người trồng vườn dạ. làm nào phân của các vị chất lượng để đảm bảo cho cây cây của chúng tôi nó xanh tốt Vâng. thế là tuyệt vời đây chị xem view Đấy, như Toàn đôi bên nó đều có lợn đen mà như từ trước đến giờ này. thì phân của các vị rất là tốt Đấy. Vâng. còn từ giờ đến sau này tôi chưa biết vâng. ai nói như vậy tôi cũng đang còn phải chờ xem là từ sau từ giờ đến sau này phân của các vị nó có đảm bảo chất lượng như trước không hay là nó lại giảm bớt đi tôi sợ nó giảm bớt đi thôi à, công ty chúng tôi là tốt kết à, ờ, vâng à, cái ờ, đây cũng là một câu hỏi của không chỉ riêng anh thành mà một câu hỏi thường trực của rất nhiều người dân là liệu tới đây thì phân bón Silic có giữ được cái chất lượng tốt không? Thì à, thưa các bạn là cũng nhân cái video này thì tôi sẽ xin cam kết với bà con là chúng tôi sẽ đồng hành với bà con về không phải một năm mà nhiều năm sau này để giữ vững cái thương hiệu của phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang cũng như là mong muốn là cùng bà con là phủ xanh đồi à, đồng ruộng bằng phân bón Silic và mang lại cái giá trị thương hiệu cao cho nhà vườn. Và có một điều nữa mà chúng tôi mong muốn là để tạo ra những cái trái cam thơm ngọt cũng như là được thu chức vụ thu chức vụ để cho cái giá tốt cho nhà vườn cái thứ hai là để cho ở trên thị trường chúng ta được thưởng thức những trái cam đầu mùa ngon ngọt thơm như thế nào và và đến đây thì thời lượng của chúng tôi cũng à, kết thúc và một lần nữa thì xin được cảm ơn các nhà vườn và cảm ơn bạn ừ, Bùi vâng. Phong bạn à, có thể nói số điện thoại của mình để à, khi mà những hộ cam không chỉ vâng. là Cao Phong mà các tỉnh về đây các tỉnh người ta muốn tư vấn và liên hệ thì điện thoại theo số điện thoại của bạn là số bao nhiêu? Vâng. Bạn nói. là số báo cáo với anh chị với ờ, bà con nông dân ờ, chúng ta làm vườn ấy thì đấy cũng qua chị Tân đã giới thiệu rất là nhiều rồi và cũng trao đổi với trực tiếp với nhà vườn rồi và cái bắt tay này cũng cũng hy vọng và cũng là kỳ vọng để lâu dài <laughs> giữa công ty và bà con à, cùng gắn kết với nhau và số điện thoại của tôi ấy là 0931674559 à. bà con vâng, có thể là cùng trao đổi chia sẻ với nhau dạ. các bạn ơi nếu mà dạ, dạ. vâng và số điện thoại của ông Thành ạ ông có thể à. nói số điện thoại của nhà mình đi à vâng tôi thì báo cáo thật với chị thế này này trước đây tôi không làm vườn thế nhưng mà tôi mới làm vườn cách đây mấy năm thôi vâng mấy năm thì tôi vào cái góc độ làm vườn này mà vâng. thì cũng phải tìm hiểu cũng phải nọ phải kia và khi mà bước vào làm vườn thì tôi thấy nó nhiều cái khó mà khó nhất là cái phân vâng. Tôi bị dính bao nhiêu phân giả rồi Nó khổ thế <laughs> Mà cái phân giả thì tôi nói với anh chị Bây là thế này Thật rồi thì không phải lo nữa <laughs> Nó khổ cái là mình trồng cây cả năm Mua phân bón phân cả năm để mong cho nó lớn Nhưng nó là phân giả Nó không những hỏng cây nó còn hại đất Đúng, hại đất đúng rồi. Chính vì thế mà vừa rồi tôi nó mới kém Khi mà tôi biết được ở cái phân silic của anh chị cái uh, của công ty uh, Tân Phát Bắc Giang thì tôi mới thấy là ở cái phân này nó gọi nó tạm tạm đi tôi thấy nó tôi, thích tôi mua tôi làm à. anh đã dùng được mấy năm rồi này tôi mới dùng được có hai năm thôi à. năm nay là năm thứ ba năm nay tôi cũng mua công ty cũng gửi về nhà cho tôi được một số rồi vâng. để vừa dự trữ bón lót bón thúc rồi bón qua chu kỳ cây đến lúc cho nó thu hoạch vâng. mà cái phân này nó hay vâng. thế nên là tôi không phải là khuyến cáo bà con ai nghe được tôi nói mà tôi cũng muốn nói rằng là đấy chính tôi là người nông dân mới tập sự thôi vâng. thế nhưng ừ, tôi thấy cái phân này nó hay thì mọi người nên để ý một tí vâng. để ý xem thế nào để cho nó có cái sản phẩm của mình nó tốt hơn cây của nó khỏe hơn vâng. tôi cũng chỉ mong muốn là mọi người làm vườn như tôi có những cái cây khỏe tốt và có cái hiệu quả sản phẩm của cây nó chất lượng như vâng. tôi táo nhà tôi ngon lắm cam nhà tôi cũng phải rất ngọt không có ổi tôi cũng vậy vâng. ngon tuyệt vời luôn không phải nghĩ vâng. nói thế thế nên là cái hàng nhà tôi thì gần như là không có để mà bán à. Vâng. nó như vậy vâng. tuy nhiên là mới có ít ít thôi nhưng mà cũng là gần như không có để mà bán vâng. đấy tôi tâm sự thật với các vị như vậy vâng. anh có thể là cho biết là số điện thoại của anh ạ à số điện thoại à, à. ngại nhỉ có nhớ không ạ vâng. nếu mà không nhớ thì chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Thành ở đây để các bạn Thôi có được thể rồi. ship hàng mua táo. Ờ, nó như thế này. Ờ, số điện thoại của tôi là 033 9472 363 033 9472 033 033 9472 363 363 Đúng rồi. Các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của các nhà vườn ở Cao Phong. anh đây là ở cùng đều là thôn Nam Thái xã Long Mình thì ở Tây Phong. À anh ở Tây Tây, Tây Phong. Đúng rồi, phố bằng Tây Phong, Cao Phong, Tây, Phong. Tây Phong. Cũng hai xã giáp nhau. Hai xã giáp nhau. Tây Phong là Phong này thì ở Nam Phong, tôi thì ở Tây Phong. Vâng vâng. Cùng chung huyện Cao Phong. Rồi rồi. Tỉnh Hòa Bình. Vâng. vâng cũng à, một lần nữa cảm ơn anh chị rất nhiều vâng, vâng, vâng, vâng. cảm ơn vâng, vâng. Ừ, chúc à, mọi người là dạ. có một cái à, vụ cam vụ táo và vụ ổi bội thu vâng, vâng. khi dùng phân silic tân phát ra chúc anh các chị là ừ. tiến tới mở rộng cái sản lượng phân bón để cung cấp cho bà con anh em những người người ta cần những người người ta biết được cái vâng. chất lượng như nào người ta cần và hơn nữa là cái quan trọng là chúc mừng anh chị chúc anh chị làm thế nào đó cho nó chất lượng như cũ hoặc là vượt lên vâng chứ đừng có giảm giảm là nguy hiểm ok <laughs> chất lượng đối với các nhà vườn nhá vâng, vâng. đúng rồi đúng rồi vâng, đúng rồi vâng. cái đó là tuyệt vời vâng, cái đó là cái mà chúng tôi rất là tin tưởng chứ còn bây giờ dính vào phân giả tôi nói thật với các vị là ngại lắm khổ khổ lắm khổ nhất cho người vâng. nông dân có thể sạt nghiệp anh chị bảo là bây giờ trông cậy vào một ví dụ như một cây cam này bón cho nó từ đầu đến cuối vào rơi tầm khoảng độ một yến chẳng hạn ví dụ như thế vâng. thế nhưng mà nếu như một yến đó là phân thật thì nó có thể ra sản lượng cho là hai tạ trên một cây vâng. nhưng mà nếu như là phân giả nó chỉ cho 10 cân trên một cây thôi vâng. thế là chúng tôi chết vâng. mà không vâng. những uh, mất sản lượng mà nó hỏng cây vâng. Rồi. thế nên cái phân nó quan trọng lắm ừ. vâng. nó với cây trồng nó rất là quan trọng mà vâng. vâng. thế nhỉ rồi xin chào nhá dạ vâng, các vâng, bạn vâng. ơi Ờ, ừ, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của các nhà vườn ở đây để tiện thể cho các bạn à, không chỉ là hỏi à, tư vấn về kỹ thuật à, chăm bón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 Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.